car. rồi quay ra lại quay vào nằm chân trong vài đất sáng mai từng từ nụ cười của ai đó làm con tim nóng lên như muốn khóc mà vắt tay lên trên cánh mơ mộng đừng đứng bên em trong nắng sương hào xa xa lại quay vào nằm chân trong vành đất sáng mai từng từ nụ cười của ai đó làm con tim mong nghe như muốn khóc mà vắt tay lên cho cánh mai